còn nếu các bác muốn trực tiếp test hàng các bác lên cơ sở em em là Sơn Tài Xỉu và em ở bến xe miền Tây sau đây thì em xin phép giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này đây nắp đĩa hoàn toàn là nắp đĩa chợ hai hột này sẽ là hai hột chợ cái hột này thì bên em đã làm cái báo dung bốn mặt vào bên trong hột này và một lát nữa khi nào mà mặt nào về thì máy nó sẽ báo và sẽ dung đủ bốn mặt cho các bác còn đây đây là cái máy báo dung này khi nào vào chơi thì mình bật lên rất nhỏ gọn quác đúc túi quần túi áo đúc đâu cũng được và đối với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này các chỉ cần đưa được một hột vào cho người ta lắp thôi còn mình đứng ngoài cầm máy báo dung là coi như đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi còn đây đây là cái nhịp dung của cái bộ hột tài xỉu báo dung bốn mặt này mỗi mặt về nó sẽ có một nhịp dung để cho các bác dễ phân biệt mặt 3 mặt 4 thì là không dung còn mặt 1 một ngắn 2 hai ngắn 5 thì sẽ có một ngắn một dài và mặt 6 thì sẽ có hai dài rất dễ nhớ đối với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này em bao cho các bác về cái phần ờ, tang tích là nam châm không hít nước muối nổi và dọi đèn trong bây giờ thì em sẽ test thử nam châm cho các bác Rồi em sẽ thử đây thử cả hột này nắp chén đĩa luôn khít Đấy, thì em dọi đèn các nhìn này hột trăm như hột chợ luôn đây em dọi đèn cả ba hột đó vừa rồi thì em đã test thử phần nam châm dọi đèn cho các bác còn nước muối thì là vì thời lượng video có hạn vậy nên về cái phần nước muối thì em à, xin phép được khất các bác lần sau và sau đây thì em sẽ test thử một vài tiếng để cho bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này cái máy này thì em sẽ cầm máy dung em sẽ cầm ở tay bởi vì nó dung rất là nhẹ vậy nên có dung các bác cũng không biết được nên là em cầm ở tay để cảm nhận độ dung máy rung hai dài này hai dài thì ở đây chắc chắn là sẽ có lục em đánh lục tài nhé các bác nhé đây có lục về tài máy rung hai ngắn hai ngắn ở đây là sẽ có nhị nhé các bác nhá nhị ở đây thì em đánh xỉu này đây có nhị và về xỉu máy rung hai dài hai dài thì mình lại đánh lục tài đúng không ạ đây lục tài máy không rung này các bác này không rung thì ở đây có mặt 3 mặt 4 ở cái tiếng này thì các bác kết tài hay kết xỉu thì các bác đánh còn nếu mình để muốn cho chắc thì mình bỏ qua cái này vì là máy nó không rung nên mình cũng không biết được là mặt 3 hay mặt 4 nó về nhưng em vẫn dở lên để cho các bác xem đó có 3 và về xỉu máy rung một ngắn một ngắn ở đây có nhất nhất thì mình đánh xỉu đúng không ạ hai nhất xỉu máy lại rung hai dài này hai dài đây mình lại đánh lục tài đây máy dung hai dài có lục nhưng mà lại về xỉu ở cái chén này người ta gọi là chén phản đúng không ạ khi các bác chơi tài xỉu thì tất nhiên là mình sẽ gặp chén phản và không thể tránh được rồi đây là nó phản thế hột chứ không phải là do máy báo sai bởi vì máy vẫn báo hai dài vẫn có lục nhưng thế hột thì lại về xỉu những cái chén này thì 10 chén chắc mình chỉ gặp 1 đến 2 chén thôi